Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Cùng với sự phát triển của kinh tế thủ đô, những cây cầu là một phần không thể thiếu trong tổng thể đó. Kinh tế càng phát triển, nhu cầu đi lại nối đôi bờ ngày càng tăng. Do vậy, việc xây dựng thêm những cây cầu mới vào nội đô là vô cùng cần thiết. Nhận thấy điều đó, tháng 1 năm 2021, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được khởi công xây dựng. Cho đến bây giờ đã là 15 tháng kể từ khi khởi công. Vậy tiến độ của dự án đến đâu?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 với tổng mức đầu tư là 2.538 tỷ đồng. Tổng chiều dài và đường dẫn là hơn 3,5 km, mặt cắt ngang là 19,25 m, 4 làn xe, chiều cao tĩnh không là 11 m, điểm đầu ra với đường Trần Quang Khải, Nguyễn Khoái, Minh Khai, thuộc quận Hai Bà Trưng, điểm cuối ra với đường Long Biên, Thạch Bàn, quận Long Biên. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy sẽ là cầu có chiều rộng mặt cắt ngang lớn nhất Hà Nội với 8 làn xe ô tô 40m, đảm bảo năng lực thông hành cho vành đai 2, hoàn thiện cả đường dưới thấp và đường trên cao. Có thể khẳng định, sau 15 tháng thi công, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đang vượt tăng tốc tiến độ thi công, đặc biệt là các hạng mục thuộc gói thầu chính, xây dựng cầu vượt sông nhằm đưa dự án hoàn thành vào tháng 6 năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc. Theo như chúng tôi quan sát, những ngày này, trên công trường thi công cầu Vĩnh Tuy 2, nhà thầu đang tập trung xây dựng các trụ cầu giữa lòng sông. Đến nay, tiến độ đã hoàn thành hơn 90% trụ cầu. Đường dẫn vượt bãi sông đang dần hoàn thiện. Tại gói thầu xây lắp số 1, thi công cầu chính vượt dòng chủ với tổng giá trị sản lượng khoảng 1.083 tỷ đồng do liên danh nhà thầu Vinaconex Trung Chính đảm trách. Gói thầu số 1 được khởi công từ ngày 15 tháng 6 năm 2021. Tiến độ dự kiến là khoảng 24 tháng. Nhà thầu đã triển khai đồng loạt 5 mũi thi công từ trụ 21 đến 25, đều đang đảm bảo và vượt tiến độ theo quy định. Đến nay, Gói thầu số 1 đạt 50% so với yêu cầu của chủ đầu tư đề ra. Toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi đã thi công xong. Trong tháng 4 này sẽ hoàn thành xong bệ trụ và một phần thân trụ nổi trên mặt nước, không bị ảnh hưởng khi bước vào mùa mưa lũ. Phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Hạng mục phức tạp nhất của cầu Vĩnh Tuy 2 là cầu chính vượt dòng chủ có nhịp dài tới 135 m. Có các trụ được thi công giữa lòng sông Chúng ta vẫn biết, địa chất lòng sông Hồng rất phức tạp, có nhiều biến đổi hình thái, thủy chiều lên xuống tranh nhau gần 3 mét. Do vậy, công tác thi công cọc khoan nhồi với đường kính 2 mét trên sông, làm hố móng sâu dưới mặt nước gặp rất nhiều khó khăn. Kết cấu công trình phức tạp, đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao. Tính đến đầu tháng 4 năm 2021, tức là chỉ sau 8 tháng thi công, liên danh Vinaconex Trung Chính đã hoàn thành công việc khó khăn nhất tại dự án, gồm thi công an toàn, đạt chất lượng 140 trên 140 cọc khoan nhồi đường kính 2m, sâu hơn 50m. Để đáp ứng tiến độ, nhà thầu Vinaconex đã bố trí các cán bộ thi công có trình độ chuyên môn cao, công nhân lành nghề, được huấn luyện bài bản, huy động thiết bị hiện đại với số lượng lớn, tổ chức thi công 3 ca liên tục trên ngày đêm – tại gói thi công xây dựng cầu dẫn và đường dẫn phía Long Biên. Đến nay đã đạt tiến độ 90% khối lượng và hết tháng 5 năm 2022 sẽ hoàn thành. Do trong giai đoạn 1 đã tiến hành giải phóng mặt bằng tới quy mô hoàn thiện, nên trong giai đoạn 2, dự án cầu Vĩnh Tuy được thực hiện trên quỹ đất sạch sẵn có. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua đã khiến cho việc tổ chức thi công, cung ứng vật tư, vật liệu của nhà thầu có lúc bị gián đoạn. Hiện các nhà thầu thi công dự án gặp khó khăn lớn nhất là tình trạng tăng giá vật tư, vật liệu, đặc biệt là xăng dầu, thép. Giá hai loại vật liệu này đã tăng từ 30 đến 50% so với giá dự toán, trong khi bù giá theo chỉ số chung của chủ đầu tư chỉ đáp 3 đến 7%. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, chủ đầu tư của dự án khối lượng thi công toàn công trường đạt hơn 50%, lũy kế giải ngân đến cuối tháng 3 năm 2022 đạt 1.008 tỷ đồng, trên 2.068 tỷ đồng tổng giá trị hợp đồng. Tiến độ dự kiến của dự án sẽ hoàn thành cơ bản các nhịp cầu dẫn phía Long Biên trong năm 2022, hoàn thành đổ bê tông các trụ dưới nước trong ngày 30 tháng 6 năm 2022, hợp long các nhịp chính trước ngày 30 tháng 4 năm 2023 và hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2023. Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 sau khi khớp nối với đường vành đai 2 trên cao sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, đồng thời sẽ giải quyết bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô, nhất là giảm tải lưu lượng xe trên cầu Thanh Trì và đường vành đai 3.